Xin chào các bạn, hôm nay Tuy Un vừa giải cứu được bốn bé rái cá lông mượt rất dễ thương vì đối với rái cá baby chưa mở mắt thế này, không thể phóng sanh trả về thiên nhiên mà phải cần người chăm sóc nên Tuy Un quyết định tặng lại cho những bạn có điều kiện sống với thiên nhiên cùng rái cá. Cũng xin nhắc lại, lần cuối Tuy Un chỉ mua rái cá chứ không bán rái cá. Nếu bạn không được nhận chăm sóc các bé rái cá này cũng đừng buồn chỉ cần nhấn đăng ký theo dõi kênh youtube của Tiun là có thể thấy được tình hình phát triển của các bé rái cá mà Tiun đã gửi gắm cho những nơi có điều kiện chăm sóc. Là các bạn cũng còn cơ hội chăm sóc rái cá trong tương lai. Vậy nha!